Em Tuyền Mitsubishi xin chào tất cả quý anh chị ạ Thì hôm nay là những ngày giữa tháng 4 năm 2021 Thì uh, em lại có một cái video là cực kỳ hot uh, Cung cấp tới những uh, quý anh chị đang quan tâm dùng xe Mitsubishi bán tải bên em Thì uh, đây là một cái tin uh, về giá cả Nó đang rất là tốt Tới những quý anh chị đang có nhu cầu mua chiếc xe bán tải để phục vụ là đi lại và chở hàng Thì thực sự là bên em đang uh, có một cái lô xe bán tải Ờ, xe bán tải chi tông một cầu số sàn ờ, nhập lô nên là giá cực kỳ tốt ờ, như anh chị đã thấy đây đây là chiếc xe bán tải một cầu số sàn đấy thì bên em đang có sẵn là cái lô xe là màu sám xanh như thế này và màu bạc màu bạc là như chiếc xe này à, chiếc xe bán tải này đấy màu bạc ấy. đấy đây màu bạc thì uh, Bên em có sẵn hai màu đấy để giao ngay được cho quý anh chị với cái giá cực kỳ hấp dẫn. Rẻ hơn 26 triệu so với trước đó. Thì giá chiếc xe này tại thời điểm này là chỉ có 560 triệu thôi. Và lăn bánh tại tỉnh thì giá của nó chỉ có là 605 triệu là quý anh chị đã sở hữu một chiếc xe đầy đủ giấy tờ lăn bánh trên đường rồi. Không phải suy nghĩ gì nữa. À, trong thời điểm này thì uh, Bên em vẫn tặng quý anh chị là bảo hiểm thân vỏ một năm hoặc là quý anh chị có thể là chọn à, nắp thùng để để chọn phụ kiện khuyến mại ạ. Và ngoài ra thì cái ờ, phần ờ, trải sàn ờ, này thì nó là nỉ, nguyên bản nó là nỉ. Thì em sẽ tặng quý anh chị là lót sàn da công nghiệp. Đây là chiếc xe số sàn là sau khi em đã bọc lót sàn da cho quý anh chị đấy ạ. Để cho quý anh chị dễ dàng vệ sinh chiếc xe. Và cái mùa hè nóng bức thì ờ, cái phần dán phim cách nhiệt này ờ, cực kỳ quan trọng thì em cũng tặng quý anh chị là dán phim cách nhiệt 3M đấy đấy là những cái chương trình khuyến mại kèm theo khi quý anh chị mua cái xe bán tải trên tông số sàn đấy thì uh, em cũng giới thiệu qua một chút về cái uh, bán tải chi tông số sàn này để quý anh chị uh, nắm được Đấy, thiết kế thì hiện tại là thiết kế uh, dòng số sàn này nó thiết kế mới rồi Đấy, Trông rất đẹp đúng không ạ? Kiểu dáng rất đẹp. Cứng cáp và trông nó đẹp hơn so với lại các cái ờ, form cũ đúng không ạ? Form cũ trông nó cổ điển quá. form mới đấy. Thì công suất động cơ con này thì là trang bị là động cơ là Mivec 2.4 và cho ra công suất là 136 mã lực quý anh chị ạ. Cho ra 136 mã lực. Thì ờ, cái nốp của chiếc xe này thì nó à, nốp 16 inch quý chị nhé còn tùy theo bản thì có bản 17 à, inch như cái bản à, cao cấp số tự động một cầu hoặc là 18 inch như là bản hai cầu tự động đấy nó là 18 inch còn với số sàn này thì la răng của nó là 16 inch thôi quý chị nhé nội thất thì là ghế nỉ như quý anh chị thấy đấy ghế nỉ còn à, số sàn này thì nó là khóa cơ nhé khóa cơ nhé chứ không phải là khóa điện Đấy, phần nội thất đây thì đây chìa khóa cơ này ừ. phần vô lăng thì chỉ tích hợp là em nổ máy nữa nhé em nổ máy rồi vô lăng thì trợ lực dầu quý anh chị nhé nên nó rất thật tay lái dòng ba xe bán tải là trợ lực dầu Đấy, có chế độ dịch tay tai nghe màn ờ, đây hệ thống giải trí đây có kết nối bờ tút này có cổng USB để quý anh chị nghe nhạc Bluetooth thì là bắt điện thoại để quý anh chị nghe nhạc không dây điều hòa chỉnh cơ số sàn thì số sàn 6 cấp ừ. phanh tay đấy Và em quay phần bên trong nội thất ghế nị cái phần à, ờ, hàng ghế thứ hai này ghế thứ hai của chiếc xe ờ, bán tải này nó theo thiết kế di lai nên là nó ngả hơn so với lại các dòng xe bán tải như Ford Ranger hay là Toyota Hilux chẳng hạn nó ngả hơn thì giúp cho người ngồi sau này thoải mái và không bị mỏi do là những chiếc xe kia nó dựng quá đây nó sẽ ngả hơn thì ngả hơn chênh nhau cái ờ, dòng đấy là từ 5 độ chênh nhau 5 độ nó ngả hơn đây em sẽ quay phần thùng của chiếc xe này có nó thùng rồi Đấy. cận cảnh đằng sau chiếc xe màu xám xanh thì ngoài ờ, ngoài các màu này thì dòng xe bán tải này sẽ có các cái màu khác như là màu ờ, bằng cam màu trắng màu đen và màu nâu để quý chị lựa chọn nhưng mà đa phần thì mọi người hay chọn màu xám xanh này màu bạc này màu bạc màu trắng màu cam Đấy và màu đen là được nhiều người lựa chọn nhưng màu lâu thì ít người lựa chọn với dòng xe bán tải này thì ờ, ngoài cái số sàn thì bên em cũng có số tự động một cầu thì giá là bánh rơi tầm 660 triệu và số ờ, tự động bản cao cấp một cầu thì ờ, lăn bánh của nó là trên 700 triệu và cái bản uh, số động hai cầu số động hai cầu bản cao cấp nhất của dòng bán tải thì giá lăn bánh rơi tầm khoảng 900 triệu không có những ờ, không chỉ có những dòng xe bán tải thì bên em còn có rất nhiều xe khác để quý chị lựa chọn dòng xe 5 chỗ 7 chỗ 5 chỗ thì có dòng xe Astra này à, chiếc xe Astra 5 chỗ này. thì ờ, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan cũng như sau dòng xe bán tải ấy, Chi Tông này cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan có ba cái mẫu xe Mitsubishi được nhập khẩu từ Thái Lan đó là uh, Chi Tông này Pajero Sport đấy ạ và con xe Astra được nhập khẩu từ Thái Lan thì uh, ờ, Astra thì giá lăn bánh của nó là bản cao cấp nhất bản full đầy đủ hết thì giá lăn bánh tỉnh nó chỉ có tầm khoảng 515 triệu thôi còn cái con Pajero Sport này thì bản cao cấp nhất lăn bánh tại tỉnh là 1 tỷ 369 triệu và bản đây bản hai cầu máy dầu cũng trang bị động cơ 2.4 quý vị nhé và bản một cầu lăn bánh của nó là 1 tỷ 145 triệu và ngoài ra cái dòng xe Outlander bên em đang bán rất là chạy thì giá nó cực kỳ tốt lăn bánh ờ, tại tỉnh với bản full option đấy, bản 2.0 full option. Lăn bánh nó chỉ có 980 triệu thôi. À, lăn bánh trong số hết rồi. À, có đủ các màu để giao cho quý anh chị. Hiện tại giờ dòng Outlander cũng, cũng rất nhiều người. Tại vì giá bây giờ cái thời điểm này là chênh nhau với trước đó là 80 triệu. So với trước đó. À, Xpander thì bên em đang nhăn nhản này. Con này thì lăn bánh tại tỉnh thì nó rẻ có sáu trăm rưỡi thôi. À, với số tự động lăn bánh rồi quý chị đang có sẵn đủ các xe ờ, cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi nhé hôm nay thì em chia sẻ chủ yếu là tập trung với dòng xe bán tải một cầu số sàn này dòng xe bán tải một cầu số sàn này tại vì là giá đang rất tốt và bên em đang có sẵn xe một lô xe là giá theo lô rồi nên là là là quý chị có nhu cầu thì ờ, gọi cho em tuyển theo số điện thoại là 0936 929 444 quý chị nhá. Cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi video của em ạ.